Hello xin chào anh em nha hiện tại mình đang có một con game nó cũng khá là uy tín Game bài đổi thưởng 11 rút qua cây ATM nha anh em Đó thì nó cũng có Mình cũng đã đổi tiền rất là nhiều ở cái game này rồi Chơi game cực kỳ dễ luôn nhưng mà rút tiền cực kỳ nhanh luôn anh em 5 phút về tài khoản của mình thôi thì bây giờ mình uh, sẽ làm về con quay thú này Con quay thú thì nó khá là dễ chơi hơn đây mới vô nó đã hiện cái mắt rồi thì mình quýnh cho nó có lãi thôi đó thì bây giờ mình sẽ đánh chim như vậy mình đánh kèm thêm vào đó là hai con thú x8 với lại x6 thì ở trong đây à, nó có bốn con x8 và hai x6 và hai x12 thêm hai con cá nữa cá vàng là x100 đây nha anh em rồi còn cá mặt là x2 tươi thì bây giờ nó ra chim rồi mình vặt lại 4 ngàn nha anh em nãy thì mình quýnh à, theo kiểu cầu chắc ăn thôi nhưng mà nó ra con sư tử hoặc là con à, gấu chút thì mình sẽ thua nha anh em thì mình vẫn bắt theo cầu đó để mình đánh thôi mình đánh lên đủ 60k thì mình nghĩ ra rút tiền cho anh em coi nha đây thì nó sẽ chạy về đi đây ok nó lại về chim mình vẫn lại 4k nha anh em đấy thì tại con game này nó cũng đang rất là hot ở trên thị trường anh em mà có chơi thì tải lên mình lên mình mình để dưới phần mô tả nha anh em ok là mình lại bắt theo cầu đó nhưng mà dáng này ăn nữa thì mình đủ chi tiêu nên mình nghĩ cho anh em đủ 60k là mình đã rút được 50k rồi anh em game này rút một một luôn nhưng mà nó không phải dần ở trong uh, game cho mình 10k nha anh em ok nó lại về chim rồi mình đã đủ chỉ tiêu rồi lên được 62k ok bây giờ mình sẽ ra rút tiền cho mọi người xem nha ok mình đã gửi đăng ký rút tiền thì tí nữa nó sẽ về tài khoản của mình thôi đó thì uh, chúc tất cả anh em may mắn ở con game này nhé xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái clip khác bye bye anh em